chỉ có khả năng là cuối năm này là chích cái vaccine uh, mũi ba à, chích vaccine ba uh, uh, Pfizer rồi Moderna rồi uh, bên Việt Nam có cái Sinopharm thì mỗi cái vậy nó cũng tùy cơ thể mỗi người mình nó nó có phản ứng khác nhau tôi chích cái cái cái cái, cái Pfizer tôi không có bị giật nhưng mà tôi nghe mấy người chích Moderna bị giật ừ có điều tôi đâu có thích chích mà có điều cũng phải bây giờ kêu chích mũi ba cũng phải đã bị chích tại sao vậy bởi vì nguyên nhân sâu xa nhất đó là sợ chết à, còn nguyên nhân gần chút là tại vì mình không chích là mình đi đứng rất là khó ví dụ như tiệm tùng quán xá mà mình bước vào đó rồi có nhiều chỗ thì họ chỉ bắt mình đeo khẩu trang thôi nhưng mà có nhiều chỗ thì họ bắt mình phải xuất trình cái cái, cái cái chứng nhận là mình đã chích vaccine mũi hai ừ, vaccine mũi hai không muốn chích nhưng mà phải chích dạ, phải chích để có cái, cái chứng nhận đó, đó. Để có cái chứng nhận đó. Đó, bởi mấy gì bây giờ có để ý được tôi bắt đầu bài, bài, bài pháp bằng cách tôi nói tới vaccine này. có nghĩa là mình không có thích chích à, nhưng mà vì có một cái lý do đặc biệt phải chích ừ, đây cũng vậy cái giáo lý nó thật ra nó chỉ trừ ra một cái người đặc biệt là họ có cái túc duyên quá khứ túc ừ, túc nghĩa là xưa đấy ừ, túc duyên gọi là cái tiền nghiệp đấy. họ thiết tha giáo pháp họ ừ, vừa nghe nói giáo pháp là họ muốn tìm hiểu và khi học thì họ thấy thích thú cái hoan hỷ nhưng mà nó có trò thứ hai nữa là mình không có lập tức hoan hỷ thích thú trong cái giáo pháp nhưng mà vì cái nhu cầu tu học phải ráng mình học ừ, bởi vì trong kinh có kể có những cái hạng người có mặt ở trên đời này có những người thì họ tu tập là vì họ sợ ác sợ cái điều ác có người họ tu tập là vì họ thích cái điều thiện ừ. tu tập thì thích cái điều thiện dạ. đây là lý do vì sao lý do vì sao mà khi mà đức thế tôn ngày ờ, lên trên cõi trời đến ngày thuyết tại a Di đàm thì cái chuyện đầu tiên đó là ngày nhắc tới pháp thiện trước ừ, nhắc tới pháp thiện trước bởi vì đối với chư thiên trên đó là, cái chuyện đầu tiên là phải cho họ nghe pháp thiện bởi vì cái thế giới chư thiên nó không có phức tạp ừ, không có nhiễm nhương rối rắm bạo hành bạo lực tội lỗi nhiều như ở dưới cõi mình ừ, cho nên đối với chư thiên chưa gì hết mà nói đến cái điều ác điều xấu điều bất thiện đó là họ bị sốc ừ, mà đối với cảnh giới chư thiên là họ thích nghe cái điều thiện trước không? Ờ, thì còn có điều cái chuyện cái ác đối với chuyện thiên đó, nó, nó, nó, xa lạ lắm mặc dù là ừ, nói tới phiền não thì họ hiểu nhưng mà nói tới cái điều ác kiểu như sát sanh động cấp thì hoặc là cái quả xấu của sát sanh động cấp như là bệnh tật yếu mệnh nghèo khó rồi đó họ nghe họ họ không có hiểu mà đối họ nó mơ hồ luôn nhưng mà đối với cõi người mình mình thấy cũng có hai hạn có những người đẻ một điều <clears throat> đẻ ra gọi là ngậm thìa vàng đẻ ra gọi là xuất phát từ vạch đích à, thì ờ, là họ nghe pháp cũng phải cho họ nghe một cái cách riêng còn có những người mà họ cuộc đời họ từng trải qua những hoàn cảnh họ từng kinh qua những cái uh, chuyện đau lòng ừ. phải gọi là yasana yasana ừ. thì họ lại có cái họ cần được nghe giáo pháp theo cái cách khác nữa cho nên chúng sinh ở đời được có hai hạng ở đây cái hạng mà không tu mình có nói mình đang nói cái hạng tu đó. một là họ tu là vì họ sợ nhân ác sợ ờ, quả ác ờ, quả xấu ờ, còn có người họ tu là vì họ hoan nghĩ với điều thiện họ thích cái quả thiện thích thú được quả thiện thích thú được nhân thiện Đúng không đây có hai hạn ừ. thì đa phần mình phải hiểu ngầm đa phần chúng sinh thì sợ do sợ cái điều sợ ác sợ cái điều ác nhiều hơn là thích cái điều thiện ừ, mặc dù được hưởng quả thiện ai cũng thích hết nhưng mà nếu mà bỏ lại bằng cân thì cái số người mà sợ cái quả xấu uh, nó nhiều hơn là cái số người mà thích cái quả quả quả lành các vị các vị tưởng tượng đi ví dụ như mình có thể mình sống nghèo chút cũng được không, à, không cần phải giàu nhưng mà sợ nhất là gì sanh ly tử biệt bệnh hoạn à, tù tội à, à, nói chung là chuyện chuyện xấu đó thị phi tai tiếng thù quét rồi sợ lắm ừ. cho nên là Ờ, đó là cái động cơ ừ. đó là cái động lực ừ, để cho người ta tìm đến Phật pháp cũng giống như hồi nãy tôi nói cái chích đi đưa cái vai cho người ta chích thuốc không ai thích chích chân nhưng mà vì có một lý do đặc biệt nào đó mà mình phải cắn răng mình chích hết mũi một tới mũi hai tới mũi ba ừ, nhớ cái đó thế là vì hai lý do vì một trong hai lý do một là sợ cái nhân ác quả ác hoặc là thích cái nhân thiện cái quả thiện mà người ta tìm đến Phật pháp mà có một chuyện ở đây tôi muốn nói có nghĩa là hệ nói đến Phật pháp ấy, là mình phải nói đến cái gọi là kinh kệ cái này chúng tôi nói theo bộ bút lắp nhà tí nha cái tinh thần của bút lắp nhà tí mà nhưng mà nói bằng hình ảnh và ngôn ngữ của người hôm nay trước hết tôi nói bằng cái, cái, cái chuyện của mình trước đi nha. nói đến chuyện tu học á thì ai cũng nói đến chuyện kinh kệ nhưng mà tôi nói này các vị nghe các vị giật mình trong chúng ta đó, có những người đó có kinh mà không có kệ có những người có kệ mà không có kinh có những người có cả kinh lẫn kệ có những người không có nào hết có kinh mà không kệ là sao là có cái lòng tu nhưng mà ờ, tôi gọi lòng tu đây tức là những cuốn kinh đó à, có lòng tu nhưng không có kệ đây có nghĩa là không có cái chỗ chứa chữ kệ này nó có nhiều nghĩa à, kệ đây là kệ ngôn mà kệ đấy nghĩa là mặc kệ mà chỉ kệ đấy có nghĩa là cái giá sách ờ, để nói theo một bộ bút lấp nhất tí ừ. thì có lòng tu ờ, nhưng mà không có dọn sẵn ờ, cái bối cảnh cái môi trường cái điều kiện thích hợp để mà tu nghe ai ngồi thiền thì cũng thích nghe ai mà xuất gia thì cũng thích thích thì bỏ đó thôi chứ không có dọn lòng nghe học giáo lý cũng thích nhưng mà thích để đó thôi chứ không có dọn lòng để học Ừ, tức là họ có tâm á, có tâm có tâm tu có tâm học nhưng mà không có dọn không có dọn lòng ừ, không có tạo tự tạo điều kiện tự tạo cái bối cảnh để mà tu học thì cái hạn này gọi là có kinh cũng có kệ à, tức là có mấy cuốn sách mà biết để ở đâu à, còn cái hạn thứ hai đó à, có kệ mà không có kinh có nghĩa là họ là tăng ni ừ, tu sĩ hoặc là họ là người cư sĩ nhà có cái phòng thờ có tủ kinh Ừ, có ờ, tượng phật có chuông mỏ ừ, đầy đủ ừ. ờ, tức là có bối cảnh đó nhưng mà lòng tu thì không có ờ, Vì cái hạng này được gọi là có kệ mà không có kinh à, có kệ mà có là có cái kệ là có cái chỗ định có cái giá cái có cái giá để giá sách nhưng mà không có gì để chứa trong hết nhưng họ có bối cảnh họ có môi trường ừ. rồi cái hạng thứ ba là có cả hai cái này không cần giải thích rồi có cả hai cái nghĩa là có lòng tu và cũng tự tạo bối cảnh tự tạo môi trường ừ. Ờ, như bộ bút có lâm nhất tiếng được một ngày dạy có những người con chuột ấy, nó sống ở hang nhưng mà nó ở hang của người ta làm sẵn rồi vô nó ở à, cái hẹn này giống như là có những người nghe người ta giảng tới đâu tu tới đó chứ không có trao dồi kiến thức giáo lý ừ, đó là ở trong cái hang người khác chứ còn bản thân không có tự đào hang ta bài nhiêu thì làm nhiêu thì gặp ta để dạy niệm phật dạy niệm hơi thở thì về cũng niệm phật niệm hơi thở người ta dạy tâm từ dạy sao làm vậy chứ còn không có trao dồi kiến thức giáo lý cái hạng này gọi là chuột ở hang mà không có đào hang rồi cái hạng thứ hai nó đào hang mà không có ở có nghĩa là ừ, ừ, làm cái hang cho đã rồi đi lông bông ngoài không có vô hang ở cũng vậy có những người ừ, trao dồi kiến thức giáo lý Ừ, hoặc là nói thêm chút nữa ờ, là cũng tự tạo môi trường tự tạo hoàn cảnh ngon lành nhưng mà để đó cho vui thôi ừ, có rất là nhiều vị tăng ni ừ, cũng ở một cái chốn già lam ờ, phạm vũ thanh tịnh ờ, nhưng mà trang bị một cái phòng thiệt là đẹp để chi để ngủ uống trà chơi lan <laughs> có cái đó có, có vô facebook gặp hoài à, tại vì còn khoe đó chứ kiếm ở đâu cái gốc gốc lũa lũa trong rừng mình biết lũa không lũa thành cái gốc cổ thụ danh mộc á danh mộc cái rồi cái thợ nó đem về nó mài dũa rồi nó đánh bóng lên rồi cái biết biết mua hay là ta cho không biết là tha về để tịch thất rồi bài cái mâm trà phía trên cũng treo tượng phật tượng bồ tát kế bên cũng để cái tủ kinh cho vui vậy đó rồi suốt ngày cứ ngủ trà uống trà ra tứ lan tứ lan vô rồi trà vậy được tự nhận là tu được cái hạng này được gọi là có hang mà không có ở là vậy đó tức là có trú xứ ngon lành rồi thậm chí có học giáo lý cũng biết này biết kia nhưng mà ờ, không có ờ, một cái đời sống ờ, tương ứng với cái mình có ừ, không có tương ứng với cái mình học không có tương ứng với cái môi trường sống của mình thì cả được có hang mình ở cái hạng ừ, thứ ba đó cái hạng thứ ba đó cái hạng thứ ba đó là có cả hai ừ, có hang và cũng ở hang cái hạng thứ tư thì khỏi nói rồi không có hang mà cũng không thèm ở hang luôn ừ. dạ. cho nên đó là tôi trở lại cái đề tài của buổi giảng hôm nay có nghĩa là có hai hạng người tìm đến với cái giáo pháp này cái hạng thứ nhất là đến với cái giáo pháp này đó là vì sợ cái nhân ác sợ cái quả ác mà tu cái hạng thứ hai là vì thiết tha những cái nhân lành mong mỗi cái quả lành mà tu mà phải có một điều kiện à, phải có cái điều kiện tâm lý phải có một cái lý do một cái động lực tâm lý như vậy đó thì mình mới tu học được và buổi sáng hôm nay cái chính à, không phải là tôi nói ví dụ kinh kệ ừ, không phải ờ, mà tôi muốn nói cái chuyện khác đó là trong thời gian này chúng tôi cùng lúc giảng hai lớp lớp uh, ờ, intensive và lớp uh, đại chúng đại chúng là thứ hai đó đại chúng là thứ hai đó và cũng có những bà con à, nhắn tin cho chúng tôi biết là họ đuối sức rồi họ đuối rồi họ theo nổi bởi vì ừ, ừ, họ không nhận nhưng mà mình tôi biết bị họ mới căn bản mà từ hồi đầu mình đã hò hét mà nó nhớ thuộc lòng cái này nhớ nắm cái này cho chắc nè mới đi nữa nhưng mà họ cứ là ham đi xa đi nhanh à, rồi cuối cùng thì bây giờ họ bị gọi là hỏng chân bị hụt chân ừ và họ còn than riêng với chúng tôi nói là tại sao mà kinh nói thời đức phật sao đơn giản quá nghe cái câu đắc liền của mình giờ phải học nhiều quá vậy là sao ừ. rồi cũng nghe mấy mấy vị khác mấy băng giảng người ta đâu có mà rắc rối khó hiểu khó nhớ những cái room này của mình thì tôi đã nhớ tôi đã trả lời thế này có hai cái hạng người ừ, có hai cái hạng người mà tìm đến cái giáo pháp này ừ mà chuyên tâm học giáo lý có hai hạn càng thứ nhất là vì cái túc duyên tiền à, nghiệp của họ là bậc trí tuệ họ không có dễ dàng chấp nhận một cái đường lối tu học nào mà không thông qua cái sự thấm thía tìm tòi nghiên cứu cặn kẽ chi tiết sâu rộng họ không có chịu mà họ phải là đi theo cái kiểu mà vậy là chi ly rõ ràng rồi họ mới theo cái con đường đó đó là cái hạng người do cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái cơ tánh cái túc duy của họ là bậc trí tuệ bậc đa văn nhưng mà nó có cái hạng thứ hai phải học giáo lý bởi vì cái vấn đề của họ nó nhiều quá cái vấn đề của họ nhiều quá khi mà mình không học giáo lý đó mình thấy nó sướng thiệt để có nhiều vị thầy cũng suối là mình tu mình chỉ một pháp môn đó là giữ tâm như rỗng rang nào vậy đó cư trần bất nhiễm đối cảnh vô tâm vậy đó nghe thì sướng thiệt nhưng mà tới lúc mình ngồi xếp bằng lại đó, thì nó thấy nó tùm lum chuyện nó hoang mang nó nghi hoặc nó phân vân nó hoài nghi đủ thứ chuyện hết ừ. chuyện đầu tiên là mình ngồi xuống mình không có biết được cái tâm nó vô hình vô tướng mà mình nó biết nó nằm ở đâu mình ngồi xuống một cái là nó lăn sang nó nghĩ tùm lum hết mà mình khi mà mình kịp nhận ra nó đang sống đó, thì mình biết sao kéo nó về mà mặt mũi cái tâm mình đâu có thấy nó đâu nếu mình có người có học giáo lý thì biết là đây là tham đây là sân đây là ngã mạng đây là bụng xỉn đây là ganh tị ờ, thì đơn giản biết bao nhiêu còn đằng này không có học à, cứ nghe, nghe lời thầy cứ xếp bằng lại giữ cái tâm rỗng rang đó. nghe thì khoái thiệt nghe nó đơn giản mà không được không được à, ờ, là chưa kể học ba mớ rồi mới nhận ra một chuyện nữa có nghĩa là không học thì không biết gì hết mà không biết gì thì mình cứ tưởng là mình không có gì thắc mắc đấy mà khi mà mình không có biết gì và tưởng là mình không có gì thắc mắc là mình ngon nhưng mình quên chuyện thế này ở đời đó có cái người họ không thắc mắc là vì họ thông họ thông nên họ không thắc mắc còn hạng thứ hai là không thắc mắc vì họ không biết cái gì hết lấy gì thắc mắc à, cho nên lúc mà đầu khi mà mình chưa gặp chuyện mình thấy mình không thắc mắc gì hết à, mình tưởng là mình đã thông rồi à, bây giờ mình chỉ học lời thầy một một hai pháp môn đơn giản ờ, là được rồi nhưng mà không có đi yên đâu không có yên đâu ờ, khi mà ngồi sống ngồi với riêng mình nó, nó nhận ra đủ thứ chuyện hết à, ví dụ như mình hoang mang không biết ờ, hà tiện kiểu như mình vậy là hà tiện hay là tiết kiệm đó mình nó biết người như mình vậy nên nó là rộng rãi hay là mình hoang phí cái này tôi nói hoài rồi không biết là mình là mình sòng phẳng hay là mình nhỏ mọn mấy cái này cái không nhận ra mình biết ví dụ như bây giờ mình bị người ta chơi gác đi à, hoặc là mình, mình mình thấy người ta có vẻ ờ, ờ, chơi lấn mình không? để cho mình tốn kém nhiều hơn người ta là mình chịu không nổi rồi không ừ, từ chỗ ngồi từ cái miếng ăn từ cái ly nước mà mình thấy nó gác mình chịu không nổi à, mình phải lên tiếng phản ứng ờ, nếu mà mình là người mà, mà không có tu học thì thôi mà bỏ lúc nhưng mà nếu mà mình có một chút huệ căng cũng phải biết nghĩ lại chứ mình thắc mắc ủa cái đó là sao ta cái đó là sòng phẳng hay là cái đó là do mình nhỏ mọn bị đối với một người có học thì họ biết rõ cái đó là nhỏ mọn hay là cái đó là sòng phẳng công bằng có những người yêu cái cái sự công bằng họ không có chịu cái sự mà áp bức à, nhưng mà cũng có trường hợp là do mình nhỏ bọn mình toan tính ly chi lúc chút ly chi lúc chút ừ mà nếu học giáo lý thì nó khỏe quá rồi đằng này không học giáo lý cho nên mình mù tịt mình không biết gì về mình hết uhm, nhớ cái đó à, cho nên có hai hạng người đến đến giáo pháp này mà học giáo lý cái hạng thứ nhất là do cái bản tính trí tuệ họ chỉ chấp nhận cái con đường hành trì nào mà bản thân họ đã có tìm hiểu đã có ờ, đào sâu mở rộng bản thân họ tự họ tìm thấy cái sự thuyết phục ở đâu đó trong giáo pháp thì họ mới theo đó cái hạng thứ nhất nhưng mà thứ hai là phải học giáo lý để mà giải quyết những vấn đề rắc rối của mình ừ, đây là chính là nội dung mà tôi giảng sáng nay đây ừ. thật ra cái chị biết nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói cái con đường giải thoát nếu mình muốn nói nó rắc rối được mà nói nó đơn giản cũng được là tùy căn tánh của mình thôi vì con đường giải thoát nó giống như con đường con đường con, con mỗi con đường rừng vậy đó quý vị đã nghe cái chữ con đường rừng là quý vị hiểu rồi con đường rừng là con đường nằm trong rừng mà con đường đó là nó đưa mình ra rừng hay là đưa mình vào rừng là do mình quay mặt về hướng nào chỉ vậy thôi còn đang có mặt trên con đường đó mà cái mặt mình quay mặt đưa cái mặt ra bìa rừng có nghĩa là mình đang đi ra đó còn đang có mặt trên trên cái con đường đường, đường rừng đó mà cái mặt mình nhìn vào sâu bên trong rừng nghĩa là mình đang đi vào nhưng mà đang đi ra à, thì con đường tu học cũng đơn giản như vậy có người do cái căn tánh họ nó đơn giản lắm ừ, họ chỉ hiểu một chuyện rất là đơn giản như thế này à, toàn bộ vũ trụ và chúng sinh nó chỉ có xạo căn xạo trần do không hiểu mọi thứ do duyên mà có rồi cũng sẽ mất đi cho nên họ mới tham thích bám chấp cái này cái kia do không hiểu mọi thứ do duyên mà có có rồi phải mất đi cho nên họ mới bất mãn cái này cái kia mà hãy có tham thích thì có theo đuổi tìm kiếm tầm cầu xây dựng đầu tư và đương nhiên là khổ khổ lụy trùng trùng còn hễ mà có bất mãn thì phải có tống khứ phải có trốn chạy à, phải có từ khước mà các vị biết mấy chuyện này nó phải dễ làm đâu có phải là mình đi tìm cái mình thích mình nó đơn giản đâu mà mình chạy trốn cái mình ghét nó đâu phải đơn giản đâu không bây giờ tôi ví dụ nè bây giờ tôi muốn chạy trốn cái thân xác xấu xí bệnh hoạn già khú của tôi đâu đâu có được đâu tôi muốn chạy trốn cái hoàn cảnh nghèo khó của tôi đâu có được không hoặc là bây giờ tôi muốn theo đuổi một cái gì đó một ước mơ rồi đó các chị biết mà trong lum này trên 18 tuổi các vị biết mà muốn có muốn theo đuổi cái gì đó mới dễ muốn theo đuổi về tiền bạc muốn theo đuổi sức khỏe muốn có được một cái nhan sắc như ý muốn có uy tín muốn có quyền lực muốn muốn có chức vụ muốn có tình cảm cho nó phải dễ có nhiều chuyện không phải là bất khả thi đó impossible nha yeah. impossible rất là khó thậm chí là không được đó chứ ừ, không được ừ. cho nên mình thấy ừ, mình chỉ hiểu cái đơn giản thôi thế giới này nó khổ là vì sao là vì nó không hiểu Dạ, mọi thứ dạ, chỉ là nằm gọn trong sáu căn sáu trần và không hiểu được mọi thứ do duyên mà có có rồi phải mất từ đó nó mới có thích cái này ghét cái kia và có thích ghét thì nó mới có theo đuổi tìm kiếm nó mới có trốn chạy từ chối mà khi tìm không được đó là khổ mà trốn chạy không được cũng là khổ mà tu tập niệm xứ là gì là sống chánh niệm với mình không có đặt vấn đề cái này là ngọt cái kia là đắng không đặt vấn đề chạy trốn cái này hay là đi tìm cái kia đó, đơn giản vậy thôi nhưng mà hầu hết chúng sanh cũng đơn giản như vậy lúc làm biến học á, thì nghe nó đơn giản cái này đơn giản là thì ham lắm nhưng mà bác cái xếp cái chân vô là nó nảy tùm lum chuyện trong đầu như hồi nãy tôi nói hoang mang nghi hoặc bao nhiêu là vấn đề chỉ riêng về cái đời sống thường nhật của mình thôi là đã có biết bao nhiêu vấn đề để mình phải hoang mang nghi hoặc nói gì còn những cái chuyện khác xếp cái chân vô là cái đầu nó nghĩ chuyện trên trời với biển tại sao mà người kia họ lại cư xử với mình như vậy tại sao người kia họ hơn mình tại sao cái thằng đó nó xấu tánh như vậy chỉ nếu mà biết giáo lý biết biết biết cho đúng sẽ không có những cái đó nếu biết biết và có hành trì và đằng này mình ngồi mình so đo à, cân đếm người này người kia rồi mình thắc mắc về nhân sinh về vũ trụ về triết học về tôn giáo về xã hội mà bây giờ tôi nói với những không có tin thì gì đó ai mà kỳ vậy ngồi thiền mà ta sẽ nghĩ gì mà có cứ xếp bằng vô đi tự nhiên nó, nó quan mang đủ thứ chuyện hết ừ. mà không có sống chánh niệm không có sống thiền định thì không có nhận ra rằng năm truyền cái luôn luôn nó vây phủ lấy mình à, mình không có ngờ chỉ có sống tĩnh tâm tĩnh lặng á thì mình mới nhận ra là ở bên dưới cái đáy hồ á, nó có vô số là rác rến lá khô củi mục nằm dưới còn bình thường á, thì cái, cái hồ tâm của mình cái ao cái ao cái ao nội tâm của mình nó gợn sóng mà nước đục mà rong rêu rất là nhiều khi mà đã đã là gợn sóng mà nước lại đục mà rong rêu nữa thì làm sao mà mình thấy cái gì ở dưới và mình tưởng là mình không có vấn đề à, ở trên đời này đó, à, là nó có cái, cái, nó có cái người thật sự không có vấn đề và người có vấn đề mà không biết mình có vấn đề nên tưởng là mình không có vấn đề hai hạng người này trên cái mặt nổi thì giống nhau trên mặt chìm thì khác nhau một người là không có vấn đề thật sự là không có vấn đề còn cái hạng thứ hai là có mà không thấy và họ tưởng là họ không có ừ, nó kẹt ở chỗ đó đó cho nên khi tưởng là mình không có vấn đề thì không tìm ra cái giải pháp đến lúc mà mình nhận ra vấn đề đến lúc mình không có giải pháp không có tìm ra giải pháp như mà hôm tôi nói cái vấn đề của chúng ta nó nằm ở chỗ là chúng ta không biết cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu ừ. khi mà mình coi cái thật sự là vấn đề đó, mình coi nhẹ cái thật sự là vấn đề và mình coi nặng cái không phải là vấn đề làm đó là một cái bước đầu cực kỳ sai lầm khi mà cái thật sự là vấn đề thì mình làm lơ mà cái đúng là vấn đề thì mình lại cái đúng là vấn đề thì mình làm lơ mà cái không có đáng bận tâm thì mình lại bận tâm thế là mình đi tìm giải pháp mình đi tìm giải pháp cho cái không đáng bận tâm còn cái đáng bận tâm thì mình không đi tìm giải pháp thế là chúng ta tiếp tục lăn trôi sinh tử trong vô số kiếp dùng cái thiên thu để giải quyết cái chuyện của từng ngày cái này tôi nhớ tôi nói rất là nhiều lần dùng cái thiên thu để giải quyết chuyện từng ngày có nghĩa là cứ mong có cái ăn có cái mặc có cái nhà có cái xe có một tình cảm có một gia đình có một mái ấm có một chút uh, quyền lực có một chút chức vụ có một chút tiếng tâm mà tất cả những cái đó tại sao tôi coi là chuyện một ngày là nó có lý do tại sao tôi gọi những cái đó là những chuyện của một ngày là bởi vì những cái này nè nó hoàn toàn có thể mất đi trong một ngày hoàn toàn có thể mất đi trong một ngày mặc dù để tìm nó để kiến tạo xây dựng đầu tư kiến thiết nó thì mình có thể mất cả đời đó. nhưng mà để mất nó là dễ ẹt à, dễ lắm ai em tin trong đêm này ai em tin nó tôi nói cho nghe các phải tin các bị học cho nhiều bằng cấp cho nhiều nhà cao cửa rộng chỉ cần mình nó nằm chỉ cần mình nó sáng ngủ dậy mà dơ cái tay không lên là xong không kể là cái chết chỉ cần mà bị đột quỵ chỉ cần bị trụy tim là xong không đứt gân máu là xong nói như vậy không hề có nghĩa là tôi kêu gọi các vị buông hết cạo đầu đi tu không phải đừng đừng có bắt kẹt cái đó nói là ông kêu mình đi tu không tôi không có nói cái đó cứ tiếp tục tùy duyên mà làm tu sĩ tùy duyên mà làm cư sĩ không tùy duyên nhưng mà luôn luôn canh cánh đau đáu phải ghi nhận phải ghi nhớ cái điều đó là mọi thứ có thể bỏ mình mà đi bất cứ lúc nào mình không có ờ, điều kiện tâm lý để làm tu sĩ thì mình tiếp tục làm cư sĩ một làm một người cư sĩ tốt vẫn hơn là một tu sĩ không tốt không chứ đâu có ai đâu có bắt mình phải làm người tu sĩ và theo trong kinh ấy, thì trong suốt cái thời gian mà tu tập ờ, ba la mật để thành phật ấy, thì cái thời gian mà đức bồ tát làm tu sĩ nó chỉ là một phần tỷ của cái thời gian mà làm cư sĩ thôi à, chỉ là một phần tỷ thôi à, tôi nói có cho chứng minh chứ phải không có nghĩa là trong toán các vị biết lũy thừa mà không? thì một a tăng kỳ là 10 lũy thừa 140 ừ. mà đức phật mình nó tổng thời gian ngày tu là là hai chục a tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp nhưng mà thường ngày chỉ nhắc có bốn a tăng kỳ đó, tức là giai đoạn bất thối giai đoạn mà không có thối chuyển ý. Ừ, không có dời đổi niềm niềm tin ý. thì ngày tính có bốn a tăng kỳ thôi thì trong bốn tăng kỳ đó thì trong cái thái dương hệ cái hệ thái dương hệ này à, nó, nó hình thành rồi nó tiêu hoại hình thành và tiêu hoại suốt bốn tăng kỳ 100 ngàn đại kiếp mình không mới nói thái dương hệ khác mình đang nói thái hệ này thì trong suốt bốn tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp rồi là chỉ là 25 vị Phật thôi các vị tưởng tượng bây giờ tôi bỏ cái số số số số, số chẵn tôi lấy số lẻ thôi tôi lấy trăm ngàn đại kiếp cái vị tưởng tượng một trăm ngàn tức là năm số không một trăm ngàn đại kiếp kiếp trái đất mà chỉ có 25 vị Phật thôi thì các vị nghĩ cái thời gian mà ngày đi xuất gia được bao nhiêu lần tôi giả định mỗi một đời Phật thì Bồ Tát xuất gia một ngàn lần mà tôi tin chắc là không có à, tin chắc là không có những đó bởi vì giáo pháp mất mà chứ đâu có nằm ngoài chờ mình đâu cứ mỗi một vị Phật á, là ngày xuất gia một ngàn lần xuất gia rồi chết thì tu trở lại xuất gia chết thì 25 vị thì mới có 25 ngàn thôi sức ra có 25 ngàn thôi mà mà tổng thời gian tới 100 ngàn thì mới có một phần tư thôi còn đằng này là 4 A tăng kỳ mà mỗi A tăng kỳ á mỗi A tăng kỳ đó là là là là là 10 lũy thừa 140 có nghĩa là 140 số không mà bốn cái như vậy thì các vị tưởng tượng có 25 vị Phật thì ngày xuất gia được bao nhiêu lần thì dĩ nhiên có những kiếp không có xuất gia làm tỳ kheo trong Phật giáo à, thì ngài làm đạo sĩ nhưng mà mình phải hiểu ngâm là cái thời gian làm tu sĩ đó dầu là đạo nào đi nữa vẫn là một phần rất nhỏ so với thời gian làm cư sĩ cho nên đừng có coi thường cái màu áo cư sĩ cái quan trọng nhất là mình tu học cái gì trong thời gian đó trong thời gian mà làm cư sĩ thời gian mà mình biết Phật pháp cái đó mới quan trọng đúng không thì tùy thuộc vào ừ, cái cái cái, cái nhận thức của mình ừ, mà mình là một người cư sĩ tốt hay là một người hay là một người cư sĩ xấu đó là do mình thôi nhé thì hồi nãy tôi nói tôi quay lại cái đề tài nãy có nghĩa là có những người ở trong đời này nè họ tìm đến với Phật pháp đó, là để họ giải quyết những vấn đề cá nhân mà khi mà mình giải muốn giải quyết vấn đề cá nhân đó, thì mình phải có kiến thức chứ à, phải có kiến thức và uh, chính vì à, chính vì cái căn tấm chúng sanh nó quá phức tạp đi à, chúng chúng cái căn tấm nó quá phức tạp cho nên là cứ mỗi gặp mỗi một đối tượng là đức thế tôn à, cũng lấy cái nội dung đó cũng lấy cái tinh thần đó nhưng mà ngày à, triển khai giảng dạy theo một cái cách khác nha uhm. tùy cái căn tấm của mỗi người mà cũng nội dung đó cũng cái tinh thần đó cũng cái lý tưởng đó cũng cái ý nghĩa đó nhưng mà ngài có cách triển khai khác thành ra một cái pháp thoại à, không giống nhau à, không có giống nhau và hôm nay chúng ta bây giờ mình gọi là bài kinh đó mỗi bài kinh là nhắm một đối tượng mình thấy riêng cái tăng chi với bộ kinh là hết chín ngàn à, mấy trăm bài và tương ưng là bảy ngàn mấy trăm bài đó chỉ riêng hai cái bộ kinh đó thôi chứ chưa có kể là 152 trung bộ 32 đường bộ mình mới kể nha chưa kể đó chỉ kể còn cái tăng chi tương ưng thôi biết bao nhiêu kinh ừ. thì hôm nay đó mà không còn Phật không còn thánh ừ. tăng nữa thì chúng ta phải nương cậy vào trong kinh điển à, thì mình cứ ra mình học mình coi cái chuyện đầu tiên là mình ra mình coi những cái bài kinh nào mà mình thấy hiểu được và mình tâm đắc phải có cái hiểu và là hiểu nữa chứ còn mình thấy thích thích nhưng mà không rõ thì nó nói gì cũng không được phải hiểu và có tâm đắc thì mình gom lại hết mấy bài kinh đó à, đọc tới đọc lui cái nào không biết thì đi tìm hiểu tìm hiểu thêm học hỏi thêm ở người hoặc là ở sách không? rồi cứ như vậy thì vừa có hãy vừa học vừa nghiên cứu mà hãy có điều kiện thì tham dự các khóa thiền các khóa thiền là cái cơ hội để mà mình kiểm chứng lại cái mình đã học cái cơ hội để mình nhìn lại cái bản tâm của mình à, các khóa thiền ừ. nhưng mà quay về và tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu có mặt trong các lớp học ừ, không có phân biệt ai hết rồi, rồi cuối cùng à, thì trong cái mớ giáo lý mà mình học được nó càng về sau tuổi đời càng lớn à, thời gian thực tập thực tập tức là mấy ở mấy khóa thiền đó càng nhiều tuổi đời càng lớn kinh nghiệm càng nhiều yeah. tiếp xúc càng nhiều thì dần dần dần dần mình mới nhận ra qua đó mình nhận ra à, cái, cái, cái, cái bài cái bài kinh nào hợp với mình cái pháp môn nào nó hợp với mình nhưng mà chuyện đầu tiên mình phải có rồi mình mới làm chuyện chọn lựa không và nãy tôi có nói có hai hạng người trong đời này mà khi tìm đến giáo pháp mà họ phải tinh chuyên à, tìm hiểu giáo lý cái hạng thứ nhất là cái bẩm bẩm bẩm sinh họ là cái người ừ, là người trí tuệ là người đa văn họ chỉ chấp nhận cái gì mà họ đã ừ, kiểm chứng ít nhất cũng là theo khả năng của họ không rồi cái hạng thứ hai đó là học giáo lý để mà giải quyết những rắc rối của bản thân theo trong kinh nói trong trong ba đời chư Phật có nhiều vị giáo pháp rất là đơn giản Ừ. có những vị tịch rồi không để lại giáo pháp có những vị tịch rồi để lại giáo pháp tại sao vậy là bởi vì có những thời kỳ chúng sanh họ đơn giản lắm dạ. khi chư Phật gặp ra chư Phật ừ, thấy được một ngàn hai ngàn ba trăm bảy trăm mười hữu duyên ngày ngày chiền tập hợp lại ngày chỉ nói có có mấy mấy câu thôi đừng có để cái tâm nó mình như đừng có để tâm nó như thế này đừng có để tâm nó như thế kia hãy ghi nhận như thế này hãy ghi nhận như thế kia ngày chỉ nói chuyện đó thôi rồi ngày im lặng thì tự động họ cứ họ không có hoang mang nghi hoặc họ không có tà kiến không có rắc rối ý, ờ, ý hướng vấn nạn là như mình ừ, họ nghe rồi họ đặt trọn niềm tin rồi họ mới um, tu tập hôm qua trong bài internship á, tôi có giảng về ờ, cái chương ờ, thứ chương thứ tư ừ, chương thứ tư của bộ Bớt Sapida trong cái, cái chương đó nói về cái gọi là năm quyền ấy năm quyền thì gồm có tính tấn niệm định tuệ năm quyền là năm căn ấy thì mình nói gọn là năm căn à, à tính tấn niệm định tuệ à, nhưng mà nói rộng nó làm sao có nghĩa là tính ở đây là gì tính ở đây có nghĩa là à, à, cái niềm tin mà niềm tin ở đây nó có bốn tức là bốn cái dự lưu phần á à, bốn cái dự lưu phần á à, niềm tin không dời đổi đối với Đức Phật ừ, không phải tin ngài là một ông thần ông tiên không phải mình tin rằng đó là một con người ờ, đã trải qua bao nhiêu kiếp tu hành và cuối cùng trở thành một ừ, nhân cách lớn ờ, một cá nhân đặc biệt cái gì ngài cũng biết ai ngài cũng thương và đức lành nào ngài cũng có và nguyên thủy này cũng chỉ là một hạt cát và cát nó biến thành ngọc chỉ vậy thôi ừ. tin Phật là phải tin một cách khoa học như vậy không có màu mè thần quyền khối hương tôn giáo ở đây rồi tin pháp là tin lời dạy của Đức Phật là con đường có thể dẫn đến sự an lạc ngay đời này đời sau và có thể dẫn đến giải thoát ờ, và tin tăng bảo là tin sao tăng bảo đây không phải là tin mấy cái người mà xuất gia mà tin tăng bảo là tin rằng có những người bất kể tăng tục có tóc hay không tóc à, có những người mà hành trì đúng với giáo pháp và được giải thoát giống như đức phật vậy đó gọi là tin này niềm tin nó tăng à niềm tin nó tăng là tin vậy niềm tin này nè nó mới là nó bao gồm cả mình và cả người niềm tin tăng là niềm tin như vậy đó chứ không phải là niềm tin tăng là chỉ ờ, tin tưởng uh, chư tăng là đáng kính đáng kính đáng thờ lại chư tăng là phước điền cái đó không phải Để hiểu nó nghèo lắm mà tin tăng ở đây là tin rằng có cái sự giác ngộ ở những người mà hành đúng giáo pháp uhm, tin vào cái sự có mặt sự hiện hữu sự tồn tại của ờ, ờ, bốn cái tầng thánh nhân à, đó gọi là tin vào tầng bảo không và cái thứ tư tức là ba ba cái niềm tin bất ờ, bất bất bất thối không có dời đổi đối với tam bảo và cái thứ, thứ ba đó là giới hạnh bất hoại có nghĩa là cái vị tu đồ nó giàu là cư sĩ hay là xuất gia một khi đã đã họ nhận cái giới phẩm nào thì giàu chết cũng không có vi phạm cái giới phẩm đó đó là gọi là bốn cái dự lưu phần thì bốn cái này cộng lại được gọi là ừ, tính căn hay là tính quyền à, à, tính căn hay tính quyền à, mà cái tính căn á, nó chỉ được thành tựu khi mà nó được hỗ trợ bởi các cái căn còn lại các cái quyền còn lại đó là niệm tấn niệm định tuệ luôn luôn phải có tuệ nha à, cái này chánh tính á chánh tính hay là tính căn hay là luôn luôn phải có tuệ bốn cái kia đi kèm và tới tấn căn cũng vậy là tấn quyền á nó cũng vậy tấn quyền này nó gồm có bốn à, bốn à, nghĩa là sự nỗ lực chặn cái ác nỗ lực trừ cái ác nỗ lực tu cái thiện mà nỗ lực giữ là cái thiện à, tu cái thiện chưa có và giữ cái thiện đã có thì bốn cái này cộng lại gọi là tấn quyền hay là tấn căn thì nó được gọi là tấn quyền hay là tấn căn là khi nào nó được hỗ trợ bởi bốn cái căn kia ừ. có nghĩa là là, là, là, là sự tinh tấn luôn luôn phải có cái chánh tính chánh tính là niềm tin mà có trí tuệ đó à, niềm tin ờ, sáng suốt đó phải có niềm tin phải có chánh niệm phải có định và phải có tuệ thì cái tinh tấn đó mới được gọi là tấn căn trong trường hợp này phải không rồi niệm cũng vậy niệm ở đây <clears throat> cũng có bốn tức là niệm trong thân trong thọ trong tâm trong pháp và chánh niệm chỉ được gọi là chánh niệm khi mà nó được hỗ trợ bởi bốn cái căn kia à, tức là nó được hỗ trợ bởi tính tấn định định mà tuệ à, và định cũng vậy của nó cũng là có bốn tức là sơ nhị tam tứ thiền cái hôm qua tôi giảng rộng hôm nay tôi giảng đại khái thôi à. trường hợp nào định được kể có ba trường hợp nào được kể có bốn trường hợp nào định được kể có năm trường hợp nào định được kể có tám và trường hợp nào định được kể có chín biết nghe kiểu không định kể có một có hai có ba có bốn có năm có tám và có chín à, nhưng mà gom lại thì à, chỉ có bốn thứ thôi tức là sơ dị tam tứ thiền thôi à, không còn trường hợp nào mà kể mà mấy con số đó thì mở lắm cái lớp này cái lớp ờ, đại chúng kể là nó nhức đầu luôn không rồi à, định có một có hai à, có ba có bốn à, có uh, tám có chín ừ, rồi đó là định rồi qua tới tuệ cũng vậy tuệ ở đây nó cũng có bốn có nghĩa là trí trong khổ tập diệt đạo và cái trí này nó chỉ được gọi là tính căn ở đây được gọi là tuệ quyền hay là tuệ căn khi mà nó được hỗ trợ bởi bởi bốn cái kia cho nên quyền kể gọn á, là có năm tính tấn niệm tinh tuệ nhưng mà kể rộng á, thì nó có tới là 20 có nghĩa là lấy à, năm uh, quyền mà nhân với bốn nhân với bốn thì tính cũng có bốn tấn bốn niệm bốn định bốn và tuệ bốn thì lấy bốn cái này nhân cho năm quyền thành ra 20 20 quyền tất cả mà tại sao mà nó rối như vậy là tại vì tại vì chưa đâu chưa đâu nó còn rối nữa trong cái bài giảng qua tôi có nói rõ à, một người mà muốn tu tập giải thoát là phải biết rõ ừ, ừ, thiện ác của mình thiện là 14 à, bất thiện là 14 mà thiện là 25 mà 25 đó, đó trong đường trên con hành trình hành trì tu học trên hành trình tu học nó trở thành 37 bộ đề phật này điểm bây giờ nó 37 bộ đề phật và 37 đó, đó khi mà nói gọn đó thì trong 37 nó gồm có 7 nhóm không thì mỗi nhóm nhóm này nó chính là nội dung của nhóm kia đó chứ năm quyền nó chính là thất giác chi mà thất giác chi nó chính là bát chánh đạo mà bát chánh đạo nó chính là tứ chánh cần mà tứ chánh cần nó chính là tứ niệm xứ à, đó, nó như vậy đó <clears throat> và đặc biệt khi nói đến năm quyền ấy hay là nói đến thất giác chi thì hành giả tu học cầu giải thoát phải biết thêm thứ nhất là biết rõ năm từng cái trong năm quyền là gì từng cái trong thất giác chi là gì từng cái trong bát chánh đạo là gì đó là một chuyện chuyện thứ hai phải biết rõ những cái lý do nào những điều kiện nào mà, mà ba bảy bồ địa phần nó được hỗ trợ lớn mạnh và biết rõ cái cái cái cái, cái lý do nào cái điều kiện nào mà 37 của địa phần này nó bị sụt giảm mình tu mà biết cái đó biết thứ nhất là phải biết rõ mình biết rõ ba từng điều trong 37 của địa phần là gì và tại sao mình phải tu học nó tại vì mỗi một cái thiện pháp nó đối phó với một cái ác pháp nó nói nôm na như vậy mà mình lưng hồi là do cái ác pháp ừ thì cái chuyện thứ nhất là phải biết rõ mỗi cái điều ở trong 37 của địa phần là gì thứ hai là biết rõ ừ, cái điều kiện ừ, cái điều kiện ừ, cái lý do nào mà 37 cái pháp tu đó nó bị sụt giảm và biết rõ cái điều kiện cái môi trường nào mà giúp cho 37 nó được phát triển lớn mạnh mà phải biết rõ biết rõ và trong đó có dạy rất rõ chỗ nào là hãy đề phòng hãy cảnh giác những trường hợp mà chính mình trở thành con mồi à, bị dính cái bẫy thiện pháp à, trong đó có, có nói rõ cái đó à, dính cái bẫy thì bẫy dính cái bẫy cái bẫy ác pháp thì dễ hiểu rồi dính bẫy của thiện pháp mới ghê chứ ừ. tôi chỉ nói nói hí hí chút thôi tức là tu ba mớ và thấy đủ rồi hiểu ba mớ thấy đủ rồi thấy mình hay giữ giới ba mớ chánh niệm ba mớ học giáo lý ba mớ không là thấy mình hay rồi đó chính là cái bẫy của cái thiện ngồi mà thấy nó mát lạnh nó phỉ lạc nó nhẹ nhẹ nó mà mềm đó đó là cái bẫy của pháp thiện không Đấy. mà tại sao là mới phải rối như vậy là sẽ học nhiều như vậy là bởi vì có những người họ không cần học nhiều như vậy họ chỉ cần học cái nữa tôi nói biết rõ thế giới chỉ là cấu tạo của sáu căn sáu trần mọi thứ cả sáu căn và trần đó nó đều do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất đi khi hiểu được mọi thứ do duyên mà có thì mình trừ được cái đoạn kiến hiểu được mọi thứ do duyên mà mất đi thì mình trừ được cái thường kiến đó cái như vậy đang ừ. à, ta chỉ đơn giản là tu được rồi còn có những người bắt buộc họ phải học nhiều là vì sao vì nãy tôi nói có hai hạn hạn thứ nhất là vì họ là cái cơ tánh trí tuệ họ chỉ chấp nhận cái con đường hành trì nào đó khi mà họ tự họ thuyết phục được họ họ có được họ đạt tới một cái được chiều rộng một cái độ sâu nhất định nào đó để họ có thể ờ, được thuyết phục tự họ thuyết phục được họ để mà chấp nhận con đường đó còn cái hạng thứ hai đó là học để mà loại bỏ những vấn đề của bản thân bởi vì khi mà dốt quá là khi trên cái đường tu đó mình tự mình phải va vấp rất là nhiều cái hoang mang nghi hoặc mà cái vị tưởng tượng đi trên một con đường vài cây số mà cái hoang mang nghi hoặc thì khó đi không nói gì một con đường tu học ừ, mà tu cái gì tu cái tâm mà tâm nó vốn là vô hình vô tướng mà mình tu tâm mà với một cái sự quan mang nghi hoặc sao mình tu trong khi mình chỉ đi có mấy cây số mà mình quan mang là thấy mệt rồi không bây giờ mình từ điểm A tới điểm B nó có 8 cây số thôi à, mà mình đi mà lòng mình không yên mình không biết cái này quẹo phải hay quẹo trái không được không thể nào mình tiếp tục đi bằng sự quan mang như vậy phải đứng lại một là hỏi người qua đường hai lục tung trí nhớ lục tung trí nhớ coi trước đây mình đã đi ra làm sao hoặc là ai đó đã hướng dẫn mình như thế nào và cái thứ ba hiện đại nhất móc cái GPS ra <laughs> đánh cái địa chỉ vô <laughs> nhưng mà đại khái à, đại khái là mình phải dẹp cho được cái quan mang nghi hoặc mình mới đi được chứ còn tôi nói không biết quý vị sao với tôi tôi không thể nào tôi bước đi tôi có biết một vài người quen họ có cái tật kỳ lắm đang lái xe có tôi ngồi ghế bên mà họ đi tìm một cái chỗ nào đó mà cứ chờ tơ vậy luôn vậy tới tôi luôn tôi nói tại sao không ngừng lại tại sao ngừng lại? thiếu cái chỗ đàng hoàng tấp vô một là đi hỏi người qua đường hỏi dân địa phương hai là GPS chứ không thế nào mà cứ chờ tơ vậy luôn chờ tơ vậy luôn chờ tới nó vừa tốn xăng mà nó vừa mập nữa à, nó vừa chóng mặt vừa nhức đầu nữa không không có có làm như vậy tấp vô trong lề à, tại vì họ nói không kỳ quá mới tháng trước thì nghe để rảo rảo không kiếm mà mình ngồi mình đếm là là không biết họ tới tới luôn cả chục lần một lần hai lần mình cứ đi tới đi lui thì tới lui nó không thấy tình hình em xong tôi nói không thể nào mà mình nói nó gần rồi mà mình cứ chạy tới cho lui vậy phải ngưng vô ngưng tấp vô lè đi kiếm chỗ đàng hoàng tấp vào chỗ nào được phép á tấp vào ừ. tấp vào rồi hỏi cái dân đi đường đó. mà hỏi cũng phải coi cẩn thận cái chỗ tôi đang ở này mình hỏi mình cũng phải lựa người mình hỏi mình nhìn cái tướng đó mình biết đây là du khách ở xa tới hay là mình nhìn cái tứ nó dắt chó đó là mình thấy đó là dân địa phương à, chứ không phải dễ đâu lạc đường là phải hỏi nhưng mà hỏi ai lại là chuyện khác nữa mình thấy nó dắt con chó đi là mặt màu là một thứ hai mà mặt mình nhìn cái trang phục trên người đó mình biết nó là nó là dân địa phương còn thấy nó đeo ba lô mà mắt nó giáo giác giống như mình nhưng là biết nó cũng đang <laughs> lạc giống như mình mình không không có không, không có khờ nhiều đến mức mà đi hỏi hỏi đường một cái đứa mà nó cũng đang ngơ ngáo như mình là không được à rồi. cho nên phải học giáo lý quý vị nhưng mà học mà thấy khó quá thì như nãy tôi nói là chuyện đầu tiên lướt bộ đầu tiên là phải nhờ thầy không thầy đố mày làm nên phải có thầy thầy để là sao thầy để là người hoặc là sách uhm, có người họ hợp với sách có người hợp với thầy có người là phải cả hai à, phải có cả hai bài ba trường hợp mẫu là phải nhờ người có người thì chỉ cần sách thôi có người thì phải cả hai vừa thầy vừa sách rồi mới bắt đầu đi lướt lướt lướt tới lướt đuôi trong kinh kinh sách coi cái nào nó hợp với mình mình mới ghi mình mới đem xuống đem xuống bây giờ đâu cần chép bây giờ toàn là copy không mà cứ đem xuống đem xuống đem xuống làm thầy thẳng một cái file mà hợp với mình á à, hợp với mình rồi từ đó mình coi, coi coi cái nào mình bí không hiểu từ tự mình tìm rồi à, hoặc là đi hỏi thầy mà sẵn đây tôi cũng nói luôn là thời này đúng là cái gì mình cũng có thể hỏi Google được nhưng mà thời này ai mà biết ngoại ngữ nó thiệt thòi lắm đúng là thời nào cũng vậy thôi thời nào ngoại ngữ cũng cần hết nhưng mà đặc biệt là thời này bởi vì lý do hồi xưa đó nó không có internet thì cái cái cái thiệt thòi của mình nó ít còn bây giờ đó ví dụ như của quyển bách xong với đa mắt gái cái bộ mà tôi đang giảng đó, giảng ngày chủ nhật ấy mình có nhiều tài liệu để mà mình tham khảo mình nghiên cứu lắm mà nó bằng nhiều thứ tiếng lắm. ví dụ như các vị đọc được tiếng tích lan các vị đọc được tiếng miến điện các vị đọc được tiếng thái các vị đọc được tiếng anh các vị đọc được tiếng đức không tích thái miên anh đức là hết năm thứ rồi chưa kể cái tiếng gốc là tiếng pali đây là sáu cái tiếng mà nó đầy ở trên internet à, cho nên là bây giờ là nếu mà mình không muốn học thầy mà muốn học tài liệu đó, nhiều lắm mà nó nhiều lắm nó nhiều lắm mà, mà bây giờ là, là tôi nhớ ờ, cách đây mới mấy hôm tôi ngồi tôi dò là cái bản thảo để sửa soạn in quyển Calama 3 quyển 2 là chắc là mấy bữa nữa có nè ờ, thì tôi không có làm cái chuyện mà quảng cáo sách đâu nha cái chuyện đó nó hèn lắm nó tội lắm nhưng mà tôi phải nói thật một chuyện đó là bà con nên có cái bộ đó nên có cái bộ đó là bởi vì tôi gom kinh tạng về dùm các vị mà tôi gom dùm thì trong đó lúc tôi đang dò là cái bản thảo cuốn ba tôi gặp một cái bài kinh mà tôi rất là hoan hỉ bằng mặc dù trước đây đã đọc nhiều lần rồi và chính mình khiên vào ở trong cái bản thảo cuốn ba nhưng mà cái lúc mà dò dò lại đó thì vẫn thấy thích trong đó có một, một cái bài kinh nó còn giải cái này này các vị kheo một đời sống phạm hạnh manh đã bay giác là đáng mơ ước một đời sống phạm hạnh đáng mơ ước chính là được tu học với sự hiện diện của bậc đạo sư như là ta do đó ờ, đây là cái thời điểm mà các ngươi phải nỗ lực tinh tấn chớ để mình sau này phải hồi tiếc tôi nhắc lại một đời sống phạm hạnh đáng mơ ước là có bậc đạo sư bên cạnh ừ. thì dĩ nhiên hôm nay không còn đức phật nữa rồi nhưng mà chí ít chúng ta còn có kinh điển chúng ta còn có rất là nhiều cái nguồn ừ, ờ, nhân sự để mà chúng ta có tham khảo internet thí dụ như ờ, bên Mỹ cũng có ờ, bên Mỹ cũng có những vị tăng tôi đang nói ờ, Nam Tông đó nha ừ. Nam Tông người Việt Nam Nam Tông người Tích Lan người Miến Điện người Thái người Tàu người Nhật riêng bên Mỹ đó. Ừ, bên châu Âu cũng vậy đâu bên châu Âu tự nhiên gần chỗ chúng tôi có hai cái thiền viện à, sát bên chỗ chúng tôi đi bộ đi bộ ừ, cũng tới một cái thiền viện còn nếu đi xe hơi thì cũng 45 phút cũng có cái thiền viện của dòng dùng dùng à, thiền ở trên cha cách chưa là 45 phút thôi cho nên tôi nghĩ đó tối nó hơi lạc đề chút bà con ờ, có cơ hội cũng nên ghé về đây một lần yên tâm đừng nghĩ về đây chắc tốn kém nó nó nó nó no. các vị về các vị ở mình mướn chỗ bên ngoài rồi ở rồi đã rồi đi chơi bơi lội chèo xuồng chụp hình leo núi ờ, chơi thác xong rồi về khách sạn ở rồi đi qua mấy cái thuyền biển nó tu chứ không có đụng chạm để tôi chứ không phải tôi quảng cáo cho tôi nha phải cái chỗ này nó đặc biệt cái chỗ là bà con có thể là muốn siêu muốn đọa gì ở đây cũng tuyệt vời hết muốn muốn đọa là ở đây mà muốn chơi muốn vui chơi muốn shopping muốn thể thao muốn giả ngoại muốn ờ, nấu ăn trong nhà là ở đây là xuất sắc mà muốn đó là muốn đọa đó còn muốn siêu là ở đây quý vị muốn có một cái chỗ để mà tĩnh tâm ờ, học hỏi tìm hiểu giáo lý hay là kiếm cái thiền viện để mà gửi thân tự gã mình trong ít lâu ở đây có đây có xuất sắc ừ. thì ờ, đây là một cơ hội rất là tốt bởi vì tìm được một cái chỗ như vậy mới là dễ nói không ngoa và bà con có thể ờ, check trên internet cái IP thanh bạc này nó là một trong những cái chỗ mà đáng được xem là đẹp nhất của thế giới mà đẹp nhất tức là bốn mùa các vị có thể ờ, đứng ở đây các vị nhìn thấy bốn mùa ở đây à, bốn mùa nghĩa là mùa hè nắng rực lửa à, người mình đỏ ao nóng lực đỏ ao như con tôm luộc nhưng mà trước mặt mình vẫn có tuyết vẫn có núi tuyết nó nóng là nóng ở dưới thôi chứ mình nhỏ lên trên vẫn núi tuyết mặc dù cái chỗ tôi đang đứng là 1.200 mét so với mặt biển so với sea level 1.200 mét à, mà bốn mùa đặc biệt là mùa thu đến đây thì nguyên một cái cõi cõi, cõi một cái động hoa vàng đẹp rực rỡ thì tại sao tôi phải lập đề như vậy tôi muốn nói thế này không có tận dụng được cái cơ hội như là bài kinh hồi nãy Đức Phật dạy này các tỳ kheo một đời sống phẩm hạnh đáng mơ ước là một đời sống phẩm hạnh có một đạo sư bên cạnh mình bây giờ không có đạo sư nhưng mà hôm nay các vị ở núi ở rừng các vị cũng có thể có internet ở núi ở rừng các vị có thể tìm hiểu tham khảo kinh điển một cách dễ dàng không khó khăn hôm nay các vị đi đâu đó tu học không có cần phải khiêng mang gánh vác kinh sách ờ, nặng nề chỉ cái một vài quyển gì mà đặc biệt tâm đắc thì đem theo cho vui mà phải dưới ký lô ờ, còn không thì coi như là lên internet cái gì cũng có hết ờ, đừng có để cái cơ hội nó qua mất cơ hội là sao khi mà cái đầu mình nó già rồi không muốn học nữa một là không còn muốn học nữa hai là không còn nhét vào được nữa đó. và ba là có một hoàn cảnh đặc biệt nào đó ví dụ như sức khỏe nó cho phép này nó có cái đó đấy nha một là không muốn học nữa hai là học không nổi nữa và ba nữa là thân xác bệnh hoạn à, và cái này mới đáng tiếc này. tôi xin ờ, nói cho những người hữu duyên thôi nếu Phật pháp mà các vị học đến các vị nghiên cứu đến một cái giai đoạn nhất định nào đó các vị sẽ thấy tiếc tiếc là tại sao trước đây tôi không có biết cái chuyện này sớm hơn và như rất là nhiều lần tôi nói và hôm nay tôi vẫn nhắc lại chuyện đó đó là toàn bộ thế giới này nó chỉ là những gì mà anh thấy được the world is what you see thế giới này nó chỉ là những gì mà anh thấy được trong cái đầu của một anh mù á, mù bẩm sinh ấy, thì thế giới này nó chỉ là những gì mà anh sờ đụng anh ngửi anh nghe trong cái não trạng một cái thằng điếc bẩm sinh thì thế giới này nó là đủ thứ hết, trừ ra âm thanh đấy trong thế giới cái trong cái não trạng của ông mà bị gọi là què cục bẩm sinh thì thế giới này là nó hoàn toàn không giống như cái thế giới của một người có tay chân lành lặn đầy đủ khỏe mạnh bởi vì sao vì từ lâu rồi anh đi đâu toàn đi bằng xe lăn anh chỉ có lết với bò thôi đấy cho nên là cái cái, cái cái cái cái thế giới của một cái người mà mà mà, mà không tự di chuyển được đó. thế giới này nó không giống với cái thế giới của người mình đi đứng leo trèo thoải mái tại vì phải tin chuyện đó mà phải tin chuyện đó à, ngay cái lúc mà các vị bị nhức đầu chóng mặt à, nhức răng à, tiêu chảy những lúc đó các vị nhìn thế giới này nó khác nó khác một tí à, nó khác một tí à, và từ cái khác này nó dẫn đến bao nhiêu những cái khác nữa nữa còn rất là nhiều những cái, cái, cái, cái dị biệt khác ừ. và kinh Phật là cho mình cái nhìn về thế giới một cái nhìn mà từ vô lượng kiếp luân hồi không phải lúc nào mình cũng có không phải lúc nào cũng có Phật ra đời và không phải lúc nào có Phật ra đời thì mình cũng biết được chánh pháp nhớ hai cái chữ không đó nha cái thứ nhất là không phải lúc nào cũng có Phật ra đời thứ hai không phải lúc nào có Phật ra đời mà mình cũng biết được chánh pháp và cái thứ ba không phải lúc nào mình biết được chánh pháp mà mình cũng có điều kiện tu học đấy và cái thứ tư là không phải lúc nào mình tu học mà mình cũng có được những thành tựu như mình muốn dễ sợ như vậy tùy thuộc vào cái phước duyên quá khứ mà ta có người được gặp chánh pháp hay không tùy thuộc vào phước duyên quá khứ mà khi biết được chánh pháp rồi ta quan tâm cái gì và tùy thuộc vào cái phước duyên quá khứ mà ta quan tâm cái được quan quan tâm kiểu nào quan tâm bao nhiêu và quan tâm được bao lâu nghĩ cái đó mà tê rung không tôi nhắc lại nha do cái phước duyên quá khứ mà có gặp được chánh pháp hay không mà khi gặp rồi mình quan tâm cái gì quan tâm kiểu nào quan tâm bao nhiêu và quan tâm bao lâu có rất là nhiều người tôi nhìn họ mà tôi tiếc có sức khỏe có tiền bạc đầu óc cũng thông minh nhưng mà nghe nói đến giáo lý họ trơ trơ họ không thấy đó là nhu cầu họ không thấy đó là nhu cầu thì bây giờ biết làm sao vậy bây giờ mình đè nó ra mình mình cán mình nhét mình thồn mình giọng mình ờ, vô họng nó không được chịu thua dầu đó là mẹ ruột của mình là con ruột của mình là những người chí thân chí ái mà khi mà họ đã gọi là vô duyên với Phật pháp rồi thì chịu thua mà trong khi họ không hề hiểu một chuyện rất là đơn giản thế này thế giới này nó tùy thuộc vào cái nhìn của mình mà nó ra sao mà Phật pháp lại cho mình cái nhìn một cái nhìn mà từ vô lượng kiếp không phải lúc nào cũng có dễ sợ như vậy mình bây giờ biết sao giờ giúp được à, cho nên tôi có một niềm tin sắc son là nếu bà con thiết tha à, học Phật pháp để cầu thoát khổ hoặc là tò mò cũng được ừ, tò mò cũng được mà tôi tin là có một lúc nào đó các vị khi mình biết được Phật pháp đến một cái mức độ nhất định nào đó thì bắt thì chắc chắn quý vị sẽ thấy tiếc tiếc là tại sao cái này tôi biết trẻ quá và các vị hỏi tôi tuổi tuổi nào trẻ hả sư tôi xin nói rõ 7 tuổi cũng đã trẻ rồi nếu mà 7 tuổi mình hiểu được giáo lý mà đúng mức thì 7 tuổi mình cũng đã tiếc tiếc tại sao kiếp trước tôi không hiểu để bây giờ tôi còn đây à, 7 tuổi đó nha còn không đến 20 tuổi mình vẫn tiếc 40 tuổi mình vẫn tiếc 60 tuổi mình càng thêm tiếc này tiếc là vì sao từ cách đây mấy chục năm mình không biết cái này nếu mà tôi biết được mấy cái này này thì đời tôi nó đã khác rồi có thể tôi sẽ nghèo hơn có thể là tôi không có gia đình có thể là đời sống tôi bây giờ nó không có được ngon lành về vật chất nó không được ngon lành nhưng mà ờ, về đời sống tinh thần của tôi nó khác rất nhiều và các vị có thể hỏi tôi có thể hỏi tôi hình như sư có vẻ coi nặng cái đời sống tinh thần đúng đúng cái ăn cái ở cái mặt và thuốc men đó, đó là bốn cái nhu cầu tối thiểu của của của của, của một cái kiếp người không? ăn mặc ở và thuốc men chúng ta chỉ cần ở mức đủ thôi đủ thôi nhưng mà cái đời sống tinh thần thì không đời sống tinh thần này bao nhiêu cũng là thiếu và tôi đã nói rất là nhiều lần tôi nói rất là nhiều lần giả định như chúng ta có hai người thân một người cực giàu về vật chất nhưng mà cực nghèo về tinh thần một người cực giàu về tinh thần và cực nghèo về vật chất thì tôi nghĩ rằng đối với riêng tôi từ quan điểm của tôi từ suy nghĩ của tôi từ lập trường của tôi từ quan điểm của tôi thì đối với cái anh mà giàu về tinh thần mà nghèo vật chất tôi có thương có thương thế anh nghèo mà tôi thương và thỉnh thoảng tùy cái khả năng tôi giúp ảnh ít nhiều nhưng mà mỗi lần nghĩ tới ảnh tôi chỉ có thanh thản và tôi trùm mình ngủ thẳng thẳng nhất không sao hết nhưng mà cái người thân thứ hai lại khác người thứ hai cũng là người chí thân chí ái của tôi họ cực giàu về vật chất nhưng mà họ rất nghèo về tinh thần tôi ngại lắm. mỗi lần nghĩ tới họ tôi có lo ngay ngái tôi ngại lắm tôi biết rồi đêm nay ảnh nếu mình có tắt thở rồi sao ta của các anh này bây giờ nếu mà anh bị một cái sốc về tình cảm về tài chính về công ăn việc làm rồi anh sẽ làm sao ta chẳng hạn như mùa covid này ai cũng có thể ra đi được hết và đối với cái người mà có đời sống tâm linh có những thành tựu nhất định về tinh thần ấy, tôi yên tâm lắm tôi rất yên tâm nếu đó là người chỉ thân của tôi còn nếu như người dân thì cái cha nó, nó làm sống thì sẽ sống chết là sao nó bắt mới thì tôi đúng không mà nếu đó là cái người mà chí thân chí ái của tôi, tôi lo lắm tôi lo lắm. nhưng mà nếu đó là một cái người có đời sống tinh thần ngon lành có những thành tựu tâm linh này thì nghĩ tới họ tôi chỉ có vui thôi có có cái này có cái ngại ngại chết chài biết trời tuyết gì chảy sống để sao ta đó, có lo đó một chút hoặc là chỗ đó biết chả có chả có rau tươi để cho ăn hay không à, biết chả có chịu mỗi ngày có nhớ uống nước lọc nhiều uống đủ nước lọc hay không đó, tôi, nhiều lắm tôi chỉ nhớ một chút đó thôi rồi tôi viết một cái email một cái tin nhắn tôi gửi nhắc nhở hai ba điều rồi xong đó là người yêu thương mà họ giàu về tinh thần còn cái thứ mà nó nghèo tinh thần rồi thì vô phương vô phương cứu nổi vật chất cứu được bởi cho nên tàu có câu thế này mà hồi nhỏ tôi đọc tôi, tôi sốc lắm tôi không, không có tin tôi nghĩ là tao nói quá nhưng mà bây giờ già rồi thấy câu đó tôi tin chém đầu một ngàn viên tướng ngoài trận dễ hơn là thay đổi cái cách suy nghĩ của một thằng ngu hồi đó tôi thấy cái câu nó hơi quá tôi nghĩ chém đầu một ngàn viên dũng tướng ngoài trận dễ hơn là thay đổi suy nghĩ của một thằng ngu tôi nghĩ cái gì ghê ta thì mình ngồi mình nói chuyện mình giải thích rồi nó cũng hiểu chứ là cái gì mà khó như vậy nhưng mà không ở túi này tôi thấy đúng cái câu đó đúng một ngàn viên tướng thì là mỹ thấy ghê thiệt đó nhưng mà mình có thể dùng tiền bạc mình mua chuột có thể dùng mỹ nhân kế có thể ly gián nội bộ không tâm thọc không là, là cho nó tan rã nội bộ không hoặc bí quá lấy trà bên trái bông tử luyện cái đồng chết sạch đó nhưng mà thay đổi cái suy nghĩ của một thằng ngu thì tôi quỳ tôi lại vô phương vô phương vô phương thì một ngàn viên tướng đó, đó mình muốn giết đó tôi nhắc lại nó có cách mặc dù nó khó nhưng mà nó có cách khó bằng trời nhưng mà miễn là có cách thì mình vẫn gọi là nó dễ hơn là cái thằng kia cái thằng kia là nó là vô phương cái nó đã không thích Phật pháp rồi nó đã không có thiết tha Phật pháp nó không có bận tâm cái chuyện đời sau kiếp khác nó không có quan tâm thiện ác nó không quan tâm đời sống tinh thần thì bây giờ làm cái gì bây giờ mỹ nhân kế hả không được mua chủ tiền bạc không được kia xã hội đen xăm mình tới tới làm làm làm việc không được lấy bơm mà dội lên đầu nó cũng không được bởi vì nó nghĩ như vậy bây giờ không có cách nào hết trong khi một ngàn viên tướng kia tới sắp trái tròn tròn liền cái đồng là sắp áp tôi hứa cái đó thế giới có người làm được tôi không làm được quý vị không làm được nhưng có người làm được sách nguyên trái liền cái kiểu Hiroshima <laughs> là nó chết sạch rồi nhưng mà cái cái suy nghĩ của một cái thằng ngu là tôi quỳ tôi lại vô phương cho nên Phật lực là vô biên Phật trí là vô lượng Phật tâm là vô cùng mà không độ được người vô duyên chư Phật bảo nhiêu là chư Phật ra nữa mà mỗi vị Phật thì đều có Phật tâm vô lượng Phật trí vô cùng và Phật lực vô biên ba cái vô nó không có thể nào mà đọ được cái cái vô duyên của người thằng mà nó vô phước nó vô phước rồi thì chư Phật là ba đời mười phương nữa là hàng tỷ vị cũng độ không nổi một tỷ một tỷ một ngàn tỷ độ của vì nên bản thân nó mà nó đã vô duyên rồi thì không ai độ được hết cho nên chém đầu một ngàn viên dũng tướng ngoài trận nó dễ hơn là thay đổi cách nghĩ một thằng ngu mà càng già càng thấy cái đó đúng nó đã nghĩ như vậy thôi chịu thua không ừ, chịu thua cho nên ờ, sáng nay cái mà tôi thiết tha gửi các vị một chuyện thôi đó là vaccine không ai muốn đưa cái vai mình cho người khác chích nhưng mà về sợ covid mà bao nhiêu mũi cũng phải ráng mà lụi phải lụi thôi chẳng những uh, bây giờ nó chích vô vai mà những khi mà le lưỡi rồi nó chích vô lưỡi mình tôi nghĩ cũng phải chịu tôi biết tôi nói là nhiều vị rùng mình nhưng mà bây giờ các vị có chích hay không chứ tôi tôi phải le rồi đó bây giờ nó nói không bây giờ chán rồi <laughs> bây giờ, giờ không chích vô vai nữa bây giờ le cái lưỡi ra cho lụi phát thì tôi nghĩ chắc cũng phải le rồi mặc dù là nó có gọi là vãi ra quỳnh nữa tôi cũng phải phải le là bởi vì nó nó chích cái đó thì mới ngừa được cái cái cái, cái omicron khỉ móc gì đó tôi phải le là bởi vì ừ, không le chết sao à, mà chuyện nhẹ nhất là mới cái này mới cái mấy hôm tôi về bên uh, đức tôi khám định kỳ này thì sẵn đó tôi cũng uh, tìm một ít uh, món nhu yếu dạ, tôi mới ghé cho một vài cái chỗ để tôi tìm một vài món nhu yếu bước vô chuyện đầu tiên là nó hỏi tôi có cái certificate có cái, cái, cái giấy chứng nhận mà vaccine không ghê mà tôi tưởng tôi thấy tôi nản rồi đi ờ, quẹo qua chỗ khác à, mua vô mua chai nước mới vừa quẹo vô cái nó hỏi mày mày, mày uống đây hay mày đi ra ngoài cái tôi dùm dòm thấy nó cũng vắng tụi nó uống ở đây cái nó hỏi có cái đó không cho nên bây giờ mình nó kêu le lưỡi cũng phải chích <laughs> bây giờ không chích là không có đi đâu được hết và ở đây tôi có biết một anh phật tử không biết ảnh ai tuyên truyền ảnh nó biết mà nói là chích vô như vậy thứ nhất là nó cũng không có ngừa được đó, ảnh ảnh được tuyên truyền vậy đó nó nó nó nó gì trời kêu em nói dạ ảnh còn thêm nữa nghiệp kêu là phải ừ thôi đó, ảnh nói chích thứ nhất là không có ngừa thứ hai chích như vậy nó sẽ để di chứng về sau rồi sao đó à, bây giờ thì trước mắt là nó ngừa nhưng về sau thì nó sẽ về lớn tuổi nó bị lặp lặp lặp lặp lại cuối cùng là ảnh không chích bạn gái anh không chích và anh thấy ảnh đã quyết định sáng suốt ít nhất là không bị đau thứ hai nữa là thấy ảnh thông minh nhưng mà cách này mới mấy hôm nó mới lòi ra một chuyện bây giờ người nhà của ảnh gặp ảnh người ta cũng ngại nó từ có vụ omicron là người ta đã ngại anh rồi à người ta ngại ảnh bây giờ ảnh người nhà của ảnh là người ta đã chạy mặt ảnh rồi bây giờ ảnh đi ra hàng quán tiệm tùng nó đòi cái đó ảnh cũng có đâu mà ảnh đưa thậm chí chúng tôi còn bị một lần ngay dưới chân núi này đi với phật tử à, đi vào cái quán nước quán nước có một cái view cực đẹp đẹp, đẹp như tiên vậy đó. mới rồi bước vô bảy mạng bảy mạng bước vô cái nó hỏi nó hỏi cái cái cái vậy hỏi cái kỳ cái, cái, cái chứng nhận chứng nhận nó phải bằng giấy mà chúng tôi nó hỏi gửi cho mình mình chụp mình mình uh, mình screenshot đó, mình để trong phone mình ấy. mình hỏi mình bóc mình đưa tưởng sao mình móc ra mình đưa xong rồi cái nó hỏi gì chứ có cái cái cái cái, cái, cái ID mà picture ID không có cái cái cái cái dạ. ờ, cái giấy cái, cái giấy giấy tờ nào mà nó có cái tên của mình để mà, mà xác nhận cái, cái chứng nhận đó của mình hay không lỡ của một tí đừng tèo lấy cái xài đằng sau mà tôi đâu có nhớ trời đất thế là bảy đám thất tử toàn chân phải rời khỏi cổ mộ chứ đâu có tiếp tục <laughs> uống nước được mà thấy dễ sợ chưa mình khổ lắm phiền lắm nhưng phải cắn răng mà lụi à, nó lụi ở đâu cũng phải lụi hết đấy cho nên Phật pháp cũng vậy khi mà anh gọi là có nhu cầu về tinh thần về tâm lý à, về nhu cầu ờ, tu học giải thoát thì anh phải chịu cực chịu khó và nghe cái chữ chịu cực thì người họ sợ lắm mà tôi phải nói thứ nhất người có túc duyên giải thoát thì chỉ học pháp chỉ đem lại cho họ sự an lạc để biết nhiều đến an lạc mà thứ điều thứ hai là khi mà nó là thứ nhu cầu á, thì mình càng đi thì mình sẽ ờ, thấy nó dễ hơn à, từ đây tôi nói một chuyện nhỏ xíu thôi ví dụ như tiếng tiếng, tiếng tàu tiếng hán ấy cái người không biết cái nhìn nó giống như cái rổ bún giống như canh hẹ ngát đó. nhưng mà người nào không tiếng tiếng hán biết cái chỗ này nè nó có phép lục thư lục thư là sao tức là cái cái học về cái cách cấu tạo của tiếng hán ví dụ như cái cái cái, cái, cái hai cái nét cái nét này này một nét là chữ nhất hai nét là chữ nhị ba nét là chữ tam ví dụ như vậy rồi bắt đầu mình thấy chữ nữ nó gồm cái mấy nét nữ nó gồm cái ba nét à, buổi đầu mình hơi khó buổi đầu mình mình biết chữ nữ viết làm sao mình không biết cái chữ uh, hữu viết làm sao cái chữ tâm viết làm sao bắt buộc phải học nhưng mà khi mình học được chữ hình nữ chữ hữu với chữ tâm rồi đó thì bắt đầu mình lại được thêm chữ thứ tây à ví dụ như chữ nữ là phụ nữ chữ hữu là gen là vida là ăn co này chữ, chữ, chữ hữu mà chữ nữ mà đi với chữ hữu thành ra chữ nô là nô lệ rồi mình thêm chữ tâm nữa là thành nó chữ nộ có nghĩa là giận à nó hay vậy đó nó cứ cộng vô cộng vô kiểu lũy tiến trong toán kiểu lũy tiến không có chữ ao bèo á à, nó cái một cái một mét vuông nó nở ra nở nó mà nở bèo nở bung bung trong một đêm nó đầy ao thôi để đây cũng vậy Phật pháp buổi đầu thì nó ngán lắm nhưng mình nếu mình có nhu cầu á thì cứ học một học hai học ba ráng đi thì tự động ba cái này cộng lại ra cái thứ tư rồi bốn cái này mà nó ừ, mình ờ, cộng thêm cái thứ năm để nó ra cái thứ sáu mình cứ cộng hoài cộng hoài đến một lúc nào đó ờ, là mình có đủ vốn liếng để có thể tự tu được tự để nghĩa là gì tự để phải là thành độc giác phải mà tự để nghĩa là có thể thanh thản thoải mái tìm vào kinh sách không có khó khăn như trước đây và càng học càng thấy lý thú càng học càng à, có cơ hội để đặt chân vào cái khu rừng tâm tưởng cái khu rừng bản thân ở đây bản thân mà tôi gọi là khu rừng có nghĩa là vô số những cái rối rắm của bản thân đó giờ mình biết bao nhiêu cái vấn đề phức tạp của bản thân mình biết thì khi mình học của đó và tôi nhắc lại một lần nữa là tôi chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ kêu gọi quý vị hãy cuồng tính hãy cuồng tính tin chắc một trăm phần trăm cái gì có trong kinh là điều sống chết phải tin không cần logic không cần lý luận tôi chưa bao giờ nói cái đó và tôi cũng chưa cũng sẵn nói luôn tôi cũng có tới một núi nghi hoặc à, về giáo lý chứ không phải là không có tôi đâu phải thánh đâu phải toàn giác đâu tôi có một núi nhưng có điều cái này có hai cách để giải quyết một cái sự hoang mang một mình thấy nó cần tìm câu trả lời thì mình giải quyết bằng cách là đi tìm lời đáp còn cái thứ hai mình thắc mắc mà mình xét thấy rằng nó không cần thiết phải trả lời hoặc là ngay bây giờ không phải lúc thì tôi để nó sang một bên như vậy thì có hai cách giải quyết thắc mắc một là đi tìm câu trả lời hai là để nó qua một bên là cứ như vậy rồi đi tiếp ừ. và cái chuyện nữa là khi mình ý thức được rằng cái tấm thân này là gánh nặng tấm thân này là khổ phải ý thức được như vậy ừ. thì tự nhiên à, mình thấy mỗi vấn đề giáo lý nó tháo gỡ cho mình một cái khổ cái mỗi giáo lý mỗi cái vấn đề một cái góc cạnh giáo lý nó gỡ cho mình một cái và trong rừng này thế nào cũng có người thắc mắc khổ tôi sống mấy chục năm tôi đâu có thấy cái thân này nó là khổ mà bây giờ bắt tôi phải thấy cái thân này là khổ làm sao tôi chấp nhận được và dạ, tới chỗ này thì phải qua hành trì phải là sống chánh niệm nữa chỉ còn lý thuyết có nhiều cái lý thuyết không giải quyết được đây anh muốn làm cái gì trong giáo pháp này chỉ đầu tiên là anh phải thấy được mọi hiện hữu đời khổ cái này tôi nói trước tôi mòn cái mỏ luôn nhưng mà muốn thấy được cái đó phải sống chánh niệm mà chánh niệm là gì làm gì biết cái đấy tất cả hoạt động tâm trạng cảm xúc tôi nhắc lại tăng hoạt động lớn bé tất cả tâm trạng tất cả cảm xúc đều phải được ghi nhận mình đang khó chịu mình đang dễ chịu mình đang giận mình đang tham biết rất rõ biết. với cái biết đó tự nhiên các vị sẽ rút ra một cái kinh nghiệm rút ra cái kinh nghiệm mà tôi chỉ nói thôi chứ còn cái lúc đó các vị tự thấy thì các vị mới thấm chỉ đầu tiên thấy trong một giờ đồng hồ mấy một ngày trong một giờ là thấy cái thiện nó nhiều hơn cái ác đấy thứ hai thấy cái khó chịu nó nhiều hơn cái dễ chịu à thế chưa đó là hai cái cái đã thấy đầu tiên đó à, thấy cái cái thiện nó nhiều nó cái cái ác nó nhiều cái thiện đó cái suy nghĩ tầm bậy nó nhiều cái suy nghĩ đàng hoàng sạch sẽ không rồi cái điều thứ hai mình nghĩ họ mình thấy được một chuyện khi mình theo dõi mà thì mình thấy được đó là cái cái ác nó nhiều cái thiện rồi cái khó chịu nó nhiều cái dễ chịu và cái thứ ba mới ghê ừ, cái thứ ba là nó mới gần này thứ ba mình thấy ồ thì ra mình là đồ rác mình ờ, tên là Lê Thị Hồng Gấm 38 tuổi đó là cuộc đời nó gọi mình như vậy chứ thật ra không hề có con loan con cúc con gấm con hương gì hết tất cả chỉ là sự lắp ráp của thiện ác buồn vui cái trước không phải là cái sau cái sau không phải là cái trước nhưng mà có thể là do tụi nó giống nhau cho nên nó tiếp nối nhau và mình ngờ rằng mình hiểu lầm rằng nó có một cái duy nhất nó kéo dài từ giây phút này qua giây phút khác thế là mình mới có cái ngộ nhận rằng tôi vừa buồn 15 phút tôi vừa vui 15 phút tôi vừa sung sướng 15 phút tôi vừa đau đớn 15 phút không hề thứ nhất là không có cái tôi rồi nó đồ ráp mà thứ hai không có bao giờ có cái vui buồn nào 15 phút hết mà nó biến diệt liên tục trong vô số sắc na và vì nó tiếp nối nhau với một cái tốc độ quá lẹ đi cho nên mình tưởng nó là một ờ, chứ còn nó là là, là từng cái chấm chấm chấm chấm chấm thôi à, nó từng cái chấm thôi và những nhiều cái chấm nó ráp và thành ra một bức ảnh và mình gọi đó là bức ảnh đẹp bức ảnh đó là mình tóc dài à, mặc áo trắng áo nâu mình mang dài cốt mình mang kiến cận mình mang kính màu mình cứ tưởng thật ra rọi lớn ra một nghìn lần thì nó không còn kính màu không còn dây nịch ờ, khăn tròn ờ, không còn áo tím áo nâu mà nó chỉ là những chấm chấm chấm chấm chấm thôi ừ mà cái này nè là chỉ có hành giả mới thấy được phải có quán chiếu như vậy đó thì mới thân là khổ thân là gánh nặng nha chỉ còn nếu mà không có thực tập không có thực tập từ trong thực tế thực tiễn đừng hòng cứ tối ngày cứ nghe nó phải thấy thân này là khổ thấy thân này gánh nặng à, nhưng mà mình không có tu tập chánh niệm không có dịp thấy đâu quý vị à, có sống chánh niệm quý vị mới thấy cái thân này nó là gánh nặng thiệt nặng làm sao ăn là phải đánh răng ngủ về phải đánh răng mỗi ngày phải tắm ở giờ lắm mùa đông cũng phải một hai ngày phải tắm áo quần không tắm cũng phải thay à, là là gánh nặng rồi không ăn á thì nó đói mà ăn nhiều nó nặng không ăn thì nó không uống thì nó khác uống nhiều thì nó phải bài tiết đó là gánh nặng nặng lắm quý vị nặng lắm người lúc nào cũng phải có mùi bất tịnh da khô gầu cháy không luôn luôn mà luôn luôn nhà cửa phải luôn luôn dọn dẹp chứ không ở được mà bao nhiêu gánh nặng của nhà cửa xe cộ là ở đâu đó ra do cái cục thịt mấy chục ký này ra nếu không có cái cục mấy chục ký này thì không có xã hội không có thế giới không có bao nhiêu phức tạp mà mình thấy chính vì mấy chục ký này nè mà nó mới có bệnh viện nó mới có viện bảo tàng nó mới, nó mới có nhà hát phải có cái đứa chịu nghe thì có người mới chơi nhạc có đứa chịu nhìn người ta mới vẽ tranh không phải có đứa bị bệnh người ta mới làm bệnh viện phải có đứa ăn uống người ta mới làm cái chợ thực phẩm vân vân và vân vân tất cả là từ cái cục mấy chục ký lô này và mấy cái cục này nè ngày nào nó cũng có vấn đề hết nhẹ là bài tiết bất tỉnh ăn uống không còn nặng á, là bệnh này bệnh kia và cuối cùng nó đi đến chỗ già và cuối cùng là nó nằm liệt rồi nó chết còn không nữa rồi nó kết thúc bằng một cái tai nạn một cái bạo bệnh nào đó nó đó được khỏi nói rồi nó lại rất nặng và tôi đã nói một ngàn lần hơn một ngàn lần là nếu mà bây giờ mình có thể thò tay mình bấm cái nút mà để đổi qua cái xác khác là mình đã bấm rồi không mà tại vì mình không phải hành giả tứ niệm xứ mình quên đi mình cứ lo mình chăm chút cái xác mấy chục năm cũ xì này à, mà, mà, mà, mà, mà nội mình nhìn một cái người già là mình đã thấy rồi à, mà mỗi phút trôi qua nó khổ biết là bao nhiêu không à, khổ bao nhiêu nếu mà chúng ta bấm một cái nút để đổi cái xác mới là đổi liền như tôi bây giờ nếu bấm một cái mà tôi trở thành một làn khói là tôi bấm liền tôi khoái giấc dưỡng lắm ai xài giấc dưỡng tôi khoái lắm tôi khoái giấc dưỡng nhục làn thối đầu gền cuối bãi gì đó tôi khoái lắm không tôi khoái từ cái ngọn núi này cái làn thối này nó bay qua ngọn khỏi ngọn ngọn núi kia từ dưới hồ của nó lên núi từ núi nó xuống thung lũng tôi mê nó lắm chứ tôi sợ cái cục mấy chục ký rồi lắm tại vì tôi biết chắc chắn là trong vài tháng nữa vài năm nữa hai chục năm ba chục năm nữa là cái cục thịt mấy chục ký này chắc chắn là nó phải có lúc nó vỡ nợ nó phải có lúc vỡ nợ để gì để cho tôi đi chứ nó phải cây kê mà mà tôi đi được ừ. tôi biết chắc chắn một ngàn phần trăm một ngàn phần trăm là phải có lúc ừ, tôi phải đối diện với một cái thân xác mà tôi chán sợ ê chè ừ. chắc chắn bây giờ tôi còn đi được bây giờ tôi còn tự chăm sóc tôi được tôi sợ có một ngày mà đi mà phải nhờ người đẩy xe hoặc là hoặc là còn tệ hơn nữa là không có đi luôn cứ nằm vậy đó rồi ừ, ú ơ ú ớ chảy nước miếng vậy đó nói chuyện bằng bằng ánh mắt xem à, ngứa gãi được rồi tôi còn biết nhiều chuyện động trời đó trong nhiều những cái nhà già bên mỹ tụi mỹ đen ác lắm nó hầu mà đến nó bực nó lén nó nhéo nó nhéo nó, nó làm đủ thứ không để lại dấu vết nó sợ để lại vết bầm ấy thì thì nó không dám mà nó nhéo nó ngắt rồi nó xô nó đẩy rồi nó nó nói nhiều cái câu trời ơi đừng hỏi ghét tạt nước trên mặt mình cũng được đó à, mà tao có tên có tin đừng nghĩ là mỹ là siết pháp trị các chị nó có nó làm sao không để lại dấu vết thôi mà mình nói đâu có được dĩ nhiên nó chỉ làm cái đó cho những người già người bệnh nào mà không có khả năng tố giác ừ, khổ bệnh mà bây giờ thì chưa mình chưa là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chưa có sợ cho nên cái chuyện quan trọng nhất là muốn học giáo lý là mình phải thấy cái nhu cầu học giáo lý mà muốn có được nhu cầu đó, đó là mình phải thấy được rằng là mình đang ở trong tình trạng cần được giải thoát mà tại sao nó cần được giải thoát là bởi vì nó là một gánh nặng mà muốn thấy nó là một gánh nặng thì anh bắt buộc phải sống chánh niệm phải sống chánh niệm dầu mình có tệ lậu cỡ nào đi nữa mình cũng phải tin một điều là sống sướng không bằng chết sướng tệ à, cách mấy ngu cách mấy cũng phải nhớ rồi sống sướng cách mấy vẫn không bằng chết sướng chết sướng là sao chết sướng là, là ra đi trong cái sự thanh thản bình tĩnh không sợ hãi không tiếc nuối à. tôi nhắc lại một lần nữa sống sướng không có bằng chết sướng mà muốn có được một cái chết sướng ấy là anh phải sống đàng hoàng sống đàng hoàng nó cũng phải chết sướng ok bữa nay một cái đề giảng này tôi không biết cái đề tài đó là cái gì nhưng mà đó là những cái gì mà tôi thiết tha gửi đến bà con và mong trong cái mùa covid này chừng đó để bà con có cái ờ, bỏ túi ok chúc các vị một ngày vui dạ chúng con tri ân sư chúng con hẹn sư tuần sau chào dạ. sư hồi nãy à, sư nói là sư muốn uh, giấc dưỡng bay bay nhưng nhân quên nói sư thể luyện thông luyện thành thông mới quý vị bay ờ. được ở trên núi ở trên mây rồi còn muốn yeah. À, <laughs> trên mây là cũng bay bay lượng lượng rồi ờ, trên trên một ngàn mấy trăm uh, cách bờ biển rồi à, như vậy thì à,